Thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái họa tiết hình trái tim nhỏ dùng để trang trí cho sản phẩm như thế này. Thì ở đây mình có móc sẵn hai họa tiết hình trái tim, một họa tiết bé và một họa tiết lớn nè. Đây, hai cái họa tiết này nó có kích thước khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc họa tiết trái tim nhỏ trước. Mình dùng sợi len miêu cô tông cuộn 125g sợi len dày tầm khoảng 1.75 đến 2 mm ha và để móc cái họa tiết nhỏ thì các bạn sẽ dùng cho mình cái đầu kim nhỏ ở đây mình dùng kim hai đầu số 4 nè đầu kim của mình nó sẽ nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len ha cho cái họa tiết của mình nó được nhỏ nhắn hơn đầu tiên sẽ tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn từ đây móc lên cho mình 3 mũi móc xích 1 2 và 3 khi được 3 mũi móc xích liên tiếp với nhau thì ta tiếp tục móc vào cái vòng tròn mình vừa tạo ở đây nè các bạn sẽ móc cho mình hai mũi kép đơn liên tiếp với nhau đây ta sẽ móc vào đây nha kép đơn thứ nhất nè tiếp tục kép đơn thứ hai khi đã được hai mũi kép đơn liên tiếp với nhau thì tiếp tục móc cho mình vào cái vòng tròn mình tạo đầu tiên hai mũi nửa kép ha nửa kép thứ nhất nè tiếp tục mũi nửa kép thứ hai khi được hai mũi nửa kép liên tiếp thì cũng tương tự móc vào cái vòng tròn ta vừa tạo một mũi móc đơn như vậy là mình đã được nửa họa tiết trái tim nhỏ gồm có hai mũi kép đơn nè tiếp tục là hai mũi nửa kép và một mũi móc đơn ha vào cái vòng tròn đầu tiên mà mình tạo luôn ta sẽ được nửa họa tiết trái tim như thế này ở cái vòng tròn mà mình tạo đầu tiên á các bạn sẽ tiến hành nắm cho mình sợi len ngắn guốc vào để cái vòng tròn nó nhỏ lại nè ta tiện cầm nắm hơn ha sau đó mình sẽ hoàn tất cái nửa trái tim còn lại móc lên một mũi móc xích để móc nửa họa tiết trái tim còn lại thì mình sẽ móc ngược lại so với cái họa tiết nửa trái tim bên này ha móc vào một mũi móc đơn nè sau đó tiếp tục là hai mũi nửa kép đây ở bên này mình có hai mũi nửa kép thì bên này các bạn cũng làm tương tự móc hai mũi nửa kép nửa kép thứ hai nè khi được hai mũi nửa kép thì tiếp tục hai mũi còn lại sẽ là hai mũi kép đơn ha hai mũi kép đơn đối xứng với nhau nè mũi kép đơn thứ nhất tiếp tục mũi kép đơn thứ hai từ đây gây nên ba mũi móc xích một hai và ba và cũng đâm kim vào cái vòng tròn ta tạo đầu tiên này móc vào một mũi dời tiếp tục lên một mũi móc xích kéo và cắt len ta nắm hai cái đầu len này nè cái đầu len mà ta kết thúc với cái đầu len mà mình tạo cái hoàn tròn á gút thật mạnh vào sau đó các cái sợi len thừa này mình sẽ tiến hành giấu ở mặt trái của họa tiết của mình ha thì mình hoàn tất được họa tiết trái tim nhỏ như thế này để trang trí cho những sản phẩm nhỏ ha bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách móc cái họa tiết hình trái tim lớn để mình trang trí cho những cái sản phẩm lớn hơn nè thì để móc được cái họa tiết hình trái tim lớn này các bạn sẽ sử dụng cho mình đầu kim lớn hơn ha mình cũng dùng len miêu cô tông và đầu kim của mình sẽ lớn hơn sợi len 1 phần 2 nè hoặc là các bạn có thể sử dụng đầu kim lớn hơn nữa ha cho cái họa tiết của mình nó được to ra và mềm mại hơn đầu tiên cũng tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo lên qua vòng tròn từ đây móc lên 4 mũi móc xích 1 2 3 và 4 khi đã được 4 mũi móc xích liên tiếp với nhau thì cũng tương tự như họa tiết trái tim nhỏ mình sẽ móc các cái mũi móc giảm dần ha nhưng mà ở đây mình móc họa tiết trái tim lớn nè nên các bạn sẽ móc cho mình hai mũi kép đôi đầu tiên ta sẽ lấy len hai lần lên kim sau đó đâm kim vào cái vòng tròn mà mình tạo đầu tiên này nè kéo len qua chân móc sau đó lần lượt kéo len qua hai chân móc trên kim ha kéo len qua hai chân móc lần thứ nhất tiếp tục kéo len qua hai chân móc lần thứ hai và kéo len qua hai chân móc lần thứ ba ta được một mũi kép đôi nè tiếp tục móc mũi kép đôi thứ hai cũng lấy lên hai lần lên kim và đâm kim vào cái khoảng trống ta tạo phía dưới từ đây lần lượt kéo lên qua hai chân móc trên kim ha lần thứ nhất nè lần thứ hai và tiếp tục lần thứ ba ta được mũi kép đôi thứ hai khi đã được hai mũi kép đôi thì bây giờ mình sẽ làm tương tự giống như cái họa tiết trái tim nhỏ tức là ta sẽ có các cái mũi móc giảm dần gồm có hai mũi kép đơn nè cũng móc vào vòng tròn ta tạo đầu tiên ha kép đơn thứ nhất tiếp tục kép đơn thứ hai được hai mũi kép đơn rồi thì móc hai mũi nữa kép vào cái vòng tròn đó mũi nửa kép thứ nhất tiếp tục mũi nửa kép thứ hai có hai mũi nửa kép rồi thì mũi cuối cùng sẽ là mũi móc đơn ha nắm sợi len ngắn guốc lại để cái vòng tròn của mình nhỏ lại nè tiện cho việc cầm nắm thì ta sẽ hoàn tất được nửa họa tiết trái tim đầu tiên để móc nửa còn lại thì cũng tương tự móc lên một mũi móc xích sau đó sẽ móc các cái mũi móc ngược lại một mũi móc đơn vào cái khoảng trống này nè một mũi móc đơn trước sau đó là hai mũi nửa kép nửa kép thứ nhất mũi nửa kép thứ hai tiếp tục là hai mũi kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai sau cùng là hai mũi kép đôi ha mũi kép đôi cũng lấy lên hai lần đâm kim vào khoảng trống kéo lên và kéo lần lượt qua hai chân móc trên kim lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba lấy lên hai lần đâm kim vào khoảng trống kéo lên lần lượt kéo lần thứ nhất qua hai chân móc trên kim ha lần thứ nhất nè lần thứ hai và lần thứ ba sau đó từ đây móc lên 4 mũi móc xích tương tự đâm kim vào khoảng trống ta vừa móc móc một mũi dời lên một xích kéo và cắt len cũng nắm cho mình hai sợi len thừa ở hai đầu nè guốc thật mạnh vào thì cái vòng tròn của mình sẽ nhỏ lại sau đó giấu sợi len thừa ra phía sau của mũi móc ha ta sẽ hoàn tất được họa tiết trái tim to hơn nè thì đối với những size lớn hơn các bạn có thể dùng đầu kim lớn hơn ha để mình móc cái mũi móc của mình nè và ta cũng tăng dần đều giống như cái họa tiết này để cho cái hạ tiết trái tim của mình nó được lớn hơn ha thì mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn hai họa tiết hình trái tim lớn và nhỏ như thế này để trang trí cho sản phẩm ha chúc các bạn thành công